Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng đến với channel của mình Mình là Toàn Của kênh MMT Goenji Test Mình lập kênh này để chia sẻ về công nghệ Và dịch thuật ờ, phim bằng subtitle edit Hôm nay mình sẽ giới thiệu phần mềm đó là Fastone Capture Bây giờ mình sẽ chọn ờ, vào Google Chọn đại một cái hình nào đó lưu ý là khi chọn và mình nhấn enter xong rồi thì vào công cụ và chọn kích thước lớn mình chọn đại cái hình gì cũng được mình chuột phải vào copy à, ở phần cài đặt của faststone Capture thì mình tắt hết đi à, ở phần cài đặt này nó sẽ có giao diện như như vậy bấm vào settings để cài đặt chọn hotkeys ban đầu nó ở đang ở toolbar toolbar giờ mình chọn hotkey chọn import from clipboard Ctrl Shift V ok nha đừng có Ctrl Shift V xong rồi Enter thì nó sẽ ra cái Enter đó ở mấy lần trước thì phiên bản trước thì mình bị về thử kênh cho ship đây enter được, uh, phiên bản này thì được nè mấy phần uh, phiên bản trước mình mới enter á nó, nó chuyển từ kênh cho ship v thành enter nó rất là phiền vậy giờ được rồi. lúc nãy là đã copy rồi copy rồi về mình control ship v nha control ship v nó dán ra cái hình như thế này sau khi copy xong mình sẽ chuyển qua cách ờ, gọi là pass bằng Ctrl V và Ctrl Shift V bây giờ mình sẽ cắt ờ, góc à, không phải cắt góc mà là cắt cái hình ờ, thành các dạng à, theo ý muốn ví dụ ở tool hình ảnh bình thường tool hình ảnh bình thường là MS Pen á tôi chỉnh sửa ảnh góc á thì phần cắt góc nó khó lắm mà ở đây thì dễ chọn ở đây nha kế với nút save nè đây là cắt hình tròn mình sẽ cắt ờ, vùng ờ, mình, cần bây giờ mình sau khi chọn xong rồi mình copy Ctrl C và mình muốn ờ, pass vào dán vào cái nơi khác á ví dụ như là qua Facebook hay messenger thì mình bây giờ ví dụ nha facebook hoặc messenger hoặc là imgo.com à thôi mình nghĩ là nếu như mà copy á, và pass ở trong cái tool này luôn á thì nó sẽ không có ảnh hưởng đến những cái vùng xung quanh bây giờ mình muốn ờ, à, dán vào một cái tab mới nha để chỉnh, à, chỉnh sửa cho tiền thì nó sẽ như vậy nhưng mà nếu mà đã lỡ lưu rồi đó lưu đại thì nó sẽ ra cái này nè giờ mình thử Ctrl A mình chọn tất cả là copy paste thì nó sẽ ra cái phần trắng ở, đó, ở xung quanh đúng không thế nên á, là copy paste thì chỉ có thể dùng ở trong nếu mà hình tròn một cái hình khác á, thì dùng trong cái áo này thôi vâng, cái đó là về vấn đề cắt hình tiếp theo là về vấn đề gọi là làm mờ vào draw để vẽ chế độ vẽ hoặc là bấm vào nút D sẽ ghi là draw annotation such as text and lines nút D này để làm quen với công cụ ở đây thì ờ, di chuột vào từng từng chỗ thì sẽ thấy phần phím tắt phù uh, phù hợp với cái ứng với cái uh, uh, công cụ đó F2, F3, F4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Rồi Bây giờ làm mờ nha Mình sẽ chọn hình và làm mờ Chọn hình ở đây Oval kéo một phần kéo sao cho nó nhìn nó đẹp đó. và bấm vào blur sẽ làm mờ vậy nè có thể chọn pixel pixelated là nó sẽ xấu hơn kiểu hình ờ, pixel nè là kiểu như đồ họa phai phai hoặc là minecraft này kia chọn độ, ờ, độ mờ ví dụ đây đang là 50 mình chỉnh lên 100 25 kiểu gì cũng được rồi à, cái thứ hai là cách kịch ờ, ờ, phục hồi nha phục hồi thì ờ, Ctrl Z là phục hồi một là phục hồi phục hồi cái bước như làm và Ctrl Y đi dài là phục hồi cái phần Ctrl Z mà mình phục hồi để cho đỡ nhức não á thì có thể gọi Ctrl Z là quá khứ còn gạch trên y dài á, là tương lai đây là quá khứ nè và đây là tương lai đó lần đầu mình ờ, nghĩ ra cách này luôn tự nhiên nó mọc ra trong não <laughs> rồi tiếp theo là ghép hai hình lại với nhau để mà thoát ra mà lưu ờ, lưu cái phần mình đã chỉnh sửa đó Ôi, thì mình Ctrl S hoặc là Ctrl S nè để lưu hoặc là ok còn không thì mình có thể cancel đến giai đoạn ghép hình mình sẽ chọn một hình khác image có nơi thì ghi là copy picture tùy vào à, Chrome hoặc cấp cốc ở đây mình xài trình duyệt Edge bây giờ mình copy vô nha à, cái bước ban đầu vẫn là Ctrl Shift V trở lại bước ban đầu nha Ctrl Shift V nó sẽ ra cái tab khác nghe nè và để ghép hai hình với nhau thì độ phân giải nó phải à, cùng chiều rộng với nhau ở đây là 600 x 600 là dài nhân rộng bằng 600 còn ở đây là 2000 nhân 1374 dài 2000 rộng là 1374 mình sẽ resize gọi là control R control R nè để mà chỉnh độ rộng hai bên nó như nhau độ rộng cái bên kia là 600 thì ở đây mình chỉnh là 600 à, 600 mình nè à. rồi Ctrl A sau đó mình copy Ctrl C qua đây mình Ctrl V mình copy từ đâu qua đâu cũng được mình lưu ý là như vậy nè thì nó sẽ không có hiện ra à, cái nó không thể nào ghép được nha mình phải kéo ra một đoạn theo hướng ngang hoặc hướng dọc cũng được Ctrl V xếp cho nó vừa với nhau sau đó bấm vào một nơi nào đó ở bên ngoài cái phần hình nó sẽ tự động ờ, bung rộng ra ghép hai hình nè ghép hai hình xong rồi đây là hai hình vuông với nhau nha gọi là vuông đi mặc dù nó hình chữ nhật <laughs> và ghép hai hình tròn với nhau thì có thể ghép vào background à, ví dụ mình chọn cái hình là phải copy Ctrl Shift V Rồi, bây giờ mình sẽ copy hai cái hình tròn vào một cùng một cái background nha. Mình chọn hình bên nào cũng được. Ví dụ này đi. Chọn oval nha. Mình copy Ctrl C sau đó mình chỉnh Ctrl V qua đây rồi bây giờ mình sẽ chỉnh độ lớn nhỏ chỉnh sao ờ, cho vừa mắt là được ở đây thì mình chỉ cần hai hình thôi cho nó bự lên chút chứ thường mình làm ba bốn hình trở lên đó. hình một nè này hình hai nè hình con C qua đây cần con V đó là xong phần ghép ờ, hai hình vào background rồi sau đó có thể lưu à, hoặc là chỉnh sửa ví dụ cho nó hai bên cân đối nè lưu ý khi lưu nha là lưu rồi thì sẽ không phục hồi lại được đây là điều mà Faston Capture không thể làm không thể làm được khi mà ờ, không thể nào bị được so với ờ, Photoshop vì Photoshop á, nó sẽ có thể phục hồi được và lưu được tất cả các layout Ý, layer gọi là layer đi ở đây layer nè ví dụ nè mình chọn một cái hình mình copy Ctrl C nha sau đó mình Ctrl V thì đây là lay, layout 1 nè layout 1 và đây là cái cái phần mình copy nè Ctrl C Ctrl V để sẽ là, là cái layout 2 và như lúc nãy đã nói thì mình dùng cái thì hiện tại với, ờ, với quá khứ để mà à, so sánh thì cái này là layout 1 là quá khứ quá khứ không thể nào mà chồng lên cái hiện tại được còn layout 2 á là hiện tại nè thì có thể đè lên được cái quá khứ và ở Microsoft á Microsoft thì chắc chắn nó sẽ Ê, hoặc không phải Microsoft mà là Photoshop, Adobe Photo, ờ, Photoshop. À, nó, khi mà mình lưu rồi và mình mở mở ra, nó sẽ vẫn hiện à, có thể chỉnh được hai cái này. Về dạ, ví dụ nha, bây giờ mình lưu lưu rồi á, bây giờ mình vào chế độ vẽ thì mình không thể nào di chuyển được, không thể di chuyển được một hai này nè tại vì cái này nó không thể nào luôn ở dạng là project project gọi là dự án có nghĩa là nó sẽ lưu lại tất cả các bước à, bên Photoshop sẽ lưu lại tất cả các bước à, chồng lên nhau bao nhiêu à, à, bao nhiêu cái layer nó vẫn phục hồi được nhưng mà bên à, bên Fastone Capture thì không thể nào được đó là lưu ý về phần lưu và layer và đây là phần vẽ nha bắt đầu là à, để xem mình sẽ chọn một cái hình nào khá là đơn giản vẽ thì sẽ dùng những tổ hợp phím sau Ctrl và lăn chuột lên xuống nè cái hình này không có hình góc bây giờ ví dụ ờ, là mình uh, uh, che cái logo lại nếu che chữ hoặc là logo thì có thể dùng uh, cách thứ nhất là xóa cách thứ hai là làm mờ hoặc cách thứ ba là vẽ lại mình sẽ chỉ cách gọi là vẽ lại cho nó đơn giản hơn để cho nó chi tiết hơn mình cửa sổ nha rồi bấm nút uh, uh, dấu bằng một cái dấu cộng nè hai cái này nó kế bên uh, nút uh, quay về nè. đó đơn giản là xóa hoặc là đó như vậy nè thì sẽ mất được gọi là cái ờ, logo thì, uh, bây giờ ví dụ mình muốn xóa cái này ở trên cái phần gọi là tóc của nhân vật thì sao đây nè mình sẽ copy ra cái mới để đây mình sẽ chọn phần gọi là vẽ nha ấy không phải gọi là cái này gọi là gì ta canvas thì cứ coi như là canvas là cái phần à, để mà chọn đi mình sẽ dùng dùng freehand vẽ tự do nhưng mình cần cho nó lăn chuột lên nè tới đây là maximum rồi không thể nào phóng to được nữa thì mình cứ sổ à, phóng to như lúc nãy đó. ở đây là nó đang hình chữ nhật thì mình chọn hình chữ nhật còn nếu như mà nó đang hình uh, hình khác thì mà uh, hình tròn mình chụp hình tròn ví dụ cái hình uh, cong cong vậy nè thì mình sẽ dùng uh, uh, à, freehand freehand là vẽ tự do mình sẽ chọn ở đây để lên ở đây à trước hết là những bạn nào mà không có à, con chuột có thể điều chỉnh à, được cái DPI cái nút bấm ở, ở giữa này nè nút bấm chứ không phải nút lăn nha thì phải chỉnh à, lại cái cài đặt chuột cho nó chậm hơn chậm hơn thì sẽ vẽ à, dễ dàng vẽ hơn chi nó không có bị vẽ, vẽ lố à, phóng to nha cửa sổ giúp bạn vẽ lên tới đây sau mình ấn qua đây nè và sau đó mình chọn màu phóng uh, mình uh, thu nhỏ lại nha thu nhỏ bằng ờ, cần control dấu bằng nè ý control dấu trừ mình mình chọn màu chọn màu trùng với bấm, bấm cái hình để chọn màu chọn màu nền chọn màu cho nó trùng nó sẽ được như vậy bây giờ mình vẽ tiếp sau khi đã chọn ờ, cái màu đó rồi thì mình bấm vào đây ờ, thì gọi là fill à, tô gọi là tô thì vẽ kém lắm mình chỉ có kiến thức thôi chứ phần ờ, thể thực hiện thì mình quá dở luôn mình không có khiếu hoa hòa rồi bây giờ là xong cái phần tóc rồi đúng không cái ờ, phần bên phải nè bây giờ ờ, mình cái đó mới là phần tô màu thôi còn đây phần tóc nè thì mình sẽ cái nếu là cái ngòi bút màu đen á đây là chế độ vẽ mình chọn màu đen ngoài vẽ mình cũng có thể copy nữa copy sao cho nó à, gọi là gì ta copy sao cho nó tự nhiên trong trong độ tự nhiên thì mình vẫn chọn cái này và sau đó khoanh cái vùng này rồi mình bấm chọn C mình chọn V để copy rồi còn cái mảng này nè thì chỉ cần tô lại thôi nhớ đừng có vẽ à, vẽ quá nha kịch chọn s ý nhập à, không biết chọn à, không biết cần chọn mình sẽ tô tô màu tiếp chọn cái hình cái cái bút này tới đây là xong chưa có đẹp lắm à, chưa có khớp phóng to mình chỉnh lại à cái này là có thể chỉnh được ờ, độ nghiêng nghiêng nè dọc nghiêng dọc à, nghiêng kiểu nào cũng được mình chỉnh cho nó nghiêng à, nghiêng chút phần này là nó hơi bị màu có vấn đề dính màu trắng nè à, cái này thì dùng chức năng gọi là tô màu nha fill with color kế bên cái blur là mờ lúc nãy chọn tô màu như cái này là dính cái layer rồi không có tô được sau à, vậy thì mình chỉ còn nước là thoát, à, thoát ra và mình lưu em cho S á cho S S thì mới lưu được chứ không mà nó hủy hết á à, ở trong chế độ này nè cho S nha thì nó mới lưu sau đó mình Ctrl A cho C cho Shift V thì nó không còn cái mấy cái layer lúc nãy nữa giờ mình tô tô màu ở đây chọn màu nè chọn màu chọn xong à, bắt đầu tô nãy là chọn màu nha đó trám màu vô xong rồi và đây là thành quả nếu như là với một người khéo tay khác thì có lẽ sẽ làm đẹp hơn mình đây là cái ban đầu còn đây là cái như thế này nếu như mà muốn học ờ, chuyên sâu hơn về vẽ đó thì có thể dùng Photoshop có rất là nhiều bài ờ, liên quan đến Photoshop uh, liên quan đến phần gọi là redraw cứ tìm redraw Photoshop là ra Faston Capture chỉ là bước cơ bản chứ không có thể nào chuyên sâu như bên kia được rất là nhiều video có thể uh, lựa chọn mấy cái này thì mình cũng không có rành tại vì à, mình không có khi hứng về hội họa lắm à, tới đây là kết thúc rồi nha còn gì nữa không ta hết đây các bạn nhớ theo dõi kênh của mình nha khi mình mới tạo kênh thì cũng không có rành à, rành lắm về youtube á nên có gì sai sót thì các bạn bỏ qua xin chào tạm biệt